Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Hôm nay tới mình lại tiếp tục ờ, đi cắm trại Và đợt này á là mình mở ra thêm một kỳ event cuối năm 2022 nữa là Camping with YNK Adventure để đón mừng năm mới ở trong rừng với mọi người luôn Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key, tụi mình là Yo and Ki, YNK Adventure Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Thì cái dịp event này là dịp event thứ ba mình tổ chức ở trong năm nay. Đợt này á rất là vui khi um, số người đăng ký là lên tới hơn um, 46 người, gần 50 người trong danh sách. Nhưng mà um, không biết á là mọi người có sắp xếp được công việc để đi đầy đủ không? Nhưng mà với số lượng đăng ký như vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mọi người tin tưởng mình để à, cùng đi cắm trại cùng um, à, giao lưu với tụi mình à, trong cái chuyến à, đi camping này thì à, mình vừa tới nơi đợt này á, là tụi mình đi khá xa đợt này à, tụi mình đi à, lên tới Wangarata lận thì lái xe cỡ khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng tuy à, cái location của mọi người với mình thì hơn 2 tiếng rưỡi thì à, lên tới đây á, cái địa điểm ban đầu mà mình à, muốn dẫn mọi người đi á, là rất là đẹp có cát ở dưới sông coi như là như bãi biển vậy á nhưng mà đáng tiếc là National Park người ta đã đóng cái chỗ đó rồi mặc dù nó không bị ngập nhưng mà người ta đã đóng rồi thì mình phải đổi địa điểm khác sang cái chỗ này là cái chỗ kề đó lái xe chắc thêm cỡ khoảng 10 phút nữa nhưng mà chỗ này á ừ, xong thì rộng thật nhưng mà là hơi cao thì không thể mà xuống tầm sông được đấy à, nhưng mà thôi vui á là có cái chỗ rộng thoải mái mà cái khu này á là người ta không đi vào đây nữa là tụi mình sẽ kém nguyên cái khu này tất cả mọi người luôn cỡ khoảng à, hơn 40 người đó là kem ở chỗ này sẽ rộng rãi thoải mái luôn thì mình cũng khá vui bây giờ là yên tâm rồi chỉ có một cái á, là ở trong này kỳ sóng điện thoại rất là yếu à, lúc mà mình vào tới đây rồi mình xem xét địa điểm ok rồi á thì mình phải chạy ra ngoài đường chính vẫn chưa có mạng mình phải chạy ngược về ở town để mà gửi cho mọi người những cái video những cái uh, tin nhắn để hướng dẫn mọi người đi vào đây để không bị uh, lạc đường á xong rồi từ đó phải chạy ngược vào đây lại thì bây giờ mình mới um, tới nơi để mà setup lều trại này cùng máy á, là sáng nay mình um, dậy sớm à, 4 giờ dậy thôi và chuẩn bị lên đường thì um, trước 6 giờ mình đã khởi hành và lên tới đây là khoảng 8 rưỡi để xem xét trước á chứ không mà um, đi sạt lụt quá để mọi người chạy theo sáu mình mà không uh, cập nhật được uh, tình hình thì để mọi người bị lạc thì cũng không hay đó thì bây giờ mình sẽ tranh thủ setup lều trại của mình rồi um, chắc chút nữa chiều nay á là mọi người uh, một nửa sẽ tới nơi một số gia đình thì uh, ngày mai ngày kia sẽ tới thì mình rất là mong đợi á, là chuyến đi này thành công tốt đẹp trước khi mình set up á mình sẽ đi một vòng quanh cái xe để cho mọi người xem cái cách mà mình pack đồ ở trên một cái xe nhỏ như thế này nhưng mà đi cắm trại là vẫn đầy đủ nhá thì trên chân xe á, là mình có gắn một cái platform của Rhino Rack đây để mình chất đồ lều ghế tất cả mọi thứ nặng ở trên xe để tiết kiệm chỗ trong xe cất những cái đồ mà không um, chống được được đó thì đồ ở trên này thì mình đem ở trên mình strap lại dễ dàng đó mình có sẹn này dưới này là mình có cái thang này để mà cần um, bỏ cái thang lên trên cây á để mà bắn vịt để mà treo um, bạt bên này á thì mình có bốn cái max stretch mặc dù um, bây giờ là mùa hè ở úc rồi nhưng mà đường á, là vẫn bị uh, mưa vẫn bị lầy lội đây mình quay cho mọi người xem này clip này đó thì có những con đường nó sẽ như thế này tất nhiên là mình sẽ không vượt qua những cái con đường như thế này với cái xe của mình thôi nhưng mà lỡ mai có những cái hố á, mà mình uh, bị mắc kẹt á thì mình vẫn có thể sử dụng cái max strike được cho nên là mình vẫn phải mang để phòng ngừa chứ không là lỡ bị mắc kẹt là cũng mất công tại cái xe của mình là chỉ có là two wheel drive thôi front wheel drive xe của mình đây thì có ghế này cần câu một cái cần dài mà loại này one piece loại cần à, bay caster cho nên là mình phải để ở trên này chứ không để trong xe được chặt mời cho mọi người xem cái cột sau full load luôn <laughs> mọi người thấy chưa thì vì đợt này á là mình đi có event cho nên là mình hay à, mang mấy cái đồ merchandise của mình á như áo quần này mũ này rồi hoodie đó thì mình có vào đây để mà sâu cho mọi người rồi ai muốn ủng hộ thì mọi người có thể mua trực tiếp ở đây luôn còn nếu mọi người á, mà ở nhà xem video mà nếu muốn support mình á thì có thể liên hệ qua YouTube này qua Facebook này để à, có thể mua hàng từ đó thì mình sẽ gửi sản phẩm trực tiếp cho mọi người ship cho mọi người luôn toàn ở úc nhá các bạn ở việt nam á hay là những bạn ở à, nước ngoài muốn ủng hộ mình thì mình cũng có thể ship cho các bạn cộng thêm tiền ship cho nên là đây áo quần mình đã pack đi đầy đủ để mở event đó. thì sau này cái cột nó hơi nhỏ cho nên mình để cái tủ lạnh và cái tủ điện của mình nhá là xong để à, mấy cái đồ áo quần là, là kính xe luôn không thấy đường luôn còn trong này nữa đó xe này mình xếp đồ á thì cực hơn cái chiếc CRV tại vì nó nhỏ hơn chiếc CRV nhiều CRV mình xếp là đã mệt rồi mà xe này xếp còn cực hơn nữa nhưng mà thôi còn nhiều đồ mình phải để ở nhà ví dụ như hôm nay mình đi á có bạn của mình mang trên xô rồi mà do mình cầm áo quần um, đi ven nhiều quá cho nên mình mang được trên xô thì rất là đáng tiếc nhưng mà những thứ quan trọng như mà toilet này cái phòng tắm này rồi cái swag của mình cái ghế ngồi những cái căn bản nhất là mình bắt buộc mình phải mang à, mình may là chuyến đi này có bạn mình đi á là xe rong cho nên mình nhờ bạn mình là cầm hai thùng cherry can này với cái xe trolley để mà chở củi nữa chứ không là không tay nào nhẹt nổi cái xe này đó thì à, cái xe nhỏ thì phải chịu thôi Đây, bây giờ mình sẽ tranh thủ đi xe đắp rồi căng bạt căng lều nữa mọi người đi cắm trại mùa hè á, thì nhớ phải chuẩn bị thêm cái sản phẩm này nhá cái này là cái cái chai xịt côn trùng hàng nào cũng được nhưng mà phải có tại vì mùa này á côn trùng này muỗi này rất là nhiều cho nên á lúc mà mình xe tập á ruồi bú nhiều nhiều lắm gây khó chịu thì xịt cái này á sẽ rất là đỡ mình vừa xịt cái á là ruồi nó bay chứ còn bay vò ve này mặt này rất là khó chịu luôn thì mọi người nhớ nhá nhất là nhà có trẻ em nên có cái này cái square này của mình mình chỉ cần một sợi strap thôi về hai cái ratchet Excuse me. mình vừa setup xong cái swag của tụi mình thì cái này á, rất là dễ dàng luôn một người có thể làm rất là nhanh chóng và mời cho mọi người xem ở trong chân gối đã sẵn sàng nên ở trong đó cũng vậy tại vì lúc tụi mình cuốn á là tôi mình cuốn à, chân về gối về đệm ở trong này luôn đấy cho nên là lúc di chuyển á thì nó hơi nặng một chút xíu nhưng mà khi mà um, unpack á là rất là nhanh là xong bây giờ có chỗ ngủ rồi bây giờ mình chỉ cần đi setup nhà tắm rồi toilet là xong xuôi chuẩn bị à, làm đồ ăn để ăn nghỉ ngơi và enjoy thôi lúc nãy mình mới setup xong cái lều thì bây giờ mình nhảy qua là mình setup cái nhà tắm với cái phòng toilet ở trong này đó cái này thì setup cực nhanh luôn bây giờ mình chỉ cần treo vào cái à, mái trên này cho nó đỡ nặng nữa là xong xuôi như vậy là cái nhà tắm mình vừa setup xong thì mục đích mình để nhà tắm ở chỗ này á là vì bên này bằng phẳng là cái toilet mình sẽ để ở đây còn phía bên này á, nó trùng xuống như thế này thì mình sẽ setup cái nhà tắm ở bên này thì khi mà mình tắm bên này á là nước nó sẽ trôi xuống như thế này đó chứ nó không chảy ngược ra sông đó là như thế này là perfect rồi lều xong nhà tắm xong toilet xong thì bây giờ chỉ có vặt cái toilet đi để vào đây nữa là xong xuôi rồi à, set đắp mấy cái ghế là có thể ngồi relax được rồi và thường thường tụi mình đi như thế này á là do trời là chưa tối đang ban ngày cho nên mình cứ chill cứ làm từ từ mệt thì nghỉ xong rồi làm tiếp cho mình cần phải push để làm cho nhanh đó à, thì đi cắm trại như vậy thì là sẽ thoải mái hơn còn khi các bạn mà bị gấp gáp về thời gian á làm á cảm thấy rất là mệt Như vậy là mình đã setup xong cái à, toilet với cái nhà tắm của mình Đây thì cái toilet mới là mình để ở đây Còn phía bên này là nhà tắm của mình Giấy là đã đi qua rồi Là muốn tắm là tắm đây Còn nước á, là tụi mình mang hai can này 40 lít đó, thì đi à, thì mình đi 3 ngày thì à, mang hai can này thì mong là đủ nếu mang đủ á, thì có thể chạy ra ngoài à, cây sắn á, xin người ta fill up mấy thùng nước này là có thể sai tiếp rồi bây giờ á, mình sẽ à, setup mấy cái ghế nữa là xong xuôi ngồi nghỉ ngơi rồi ghế là đã setup xong bây giờ làm cái bàn nữa là bắt đầu tận hưởng chuyển đi cắm trại chuyến đi này của tụi mình á thì tụi mình mang theo cái ghế recliner cái ghế mà ngả lưng được á tại vì xe hết chỗ nặng quá không mang nổi đó thì như thế này là ngồi là thoải mái rồi sau khi nghỉ ngơi thì bây giờ vợ mình đang chuẩn bị à, làm à, đồ ăn trưa hôm nay có món à, nuôi sao thịt bò rất là hấp dẫn luôn thịt bò là vợ mình đã ướp sẵn ở nhà và để trong cái vách à, cung xíu á xong đem về đây là bây giờ chỉ có sao thôi nhanh còn lẹ luôn thơm quá trời sau khi thịt bò săn lại thì à, cho nuôi vào quá ngon luôn thơm nhức nách chỉ cần 10 phút nấu cái này thôi là đã có bữa ăn trưa quá ngon rồi Đó, quá hấp dẫn luôn đây đây là bữa trưa của tụi mình nhá. Xin mời cả nhà uhm, Ngon và ruồi nhiều quá Ồ, mọi người thấy chưa? Lúc trưa là trời nắng trong xanh <laughs> Bây giờ là sầm chớp, ấm ấm Gió to, mưa kéo đến đó, đi, đi mà một ngày nó trải qua cái thời tiết là gọi là bốn mua luôn á đó. nhưng mà không sao wow, wow. may là tụi mình đã chuẩn bị sẵn một trưa và đã trăng bạt rồi đó. cho nên là buổi tối là có chỗ ngồi ăn uống thoải mái đây đến này là mình cũng có cái bạt cho cái lều của mình luôn là tối nay không sới rồi gió to lắm tại bây giờ nó đang chuẩn bị mưa sầm chật liên tục Đấy, tối nay là nghỉ ngơi sớm dưỡng sức ngày mai là mong thời tiết tốt đẹp hơn cho nên là tối nay dưỡng sức để ngày mai chơi thầy ở đây tới 3 à, ngày mà cho thoải mái may mà treo bạt giò to cho nên là treo từ trưa mà chắc chắn cho nên là nó cũng không bị bị à, sập bạt hôm nay á, thì chỉ có à, bốn gia đình thôi là gia đình mình này rồi bên này có Nathan à, với Love red này rồi phía bên này là setup của anh Quang rồi ờ, trên kia là ờ, xe đập của một gia đình nữa là hết ngày mai mọi người sẽ lên nhiều hơn thì ờ, con số hiện tại á, thì chắc là ngày mai sẽ lên 23 người còn một nửa còn lại là có chuyện gia đình cho nên là không thể tham gia được Đây, sớm chớp đúng đúng bây giờ tranh thủ tắm rửa xong vô lều nghỉ ngơi để ngày mai có sức chơi tiếp hôm nay là khỏi câu cá rồi